Địa ốc Five Stars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Via mặt tiền cổ loa, phường 2, diện tích 230m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô, kết cấu một trệt hai lầu, 6 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, sân rộng, ngay trung tâm, tiện ích xung quanh đầy đủ, view sân vận động, tích hợp kinh doanh nghỉ dưỡng, giá 13 tỷ đồng. Đất Hoàng Hoa Thám phường 10, diện tích 400 m2, số nông nghiệp phân quyền hướng Nam, đường hẻm bê tông 2 m, cách đường chính 50 m, cách hồ Xuân Hương 2 km, gần các khu du lịch giá 3,8 tỷ đồng. Đất mặt tiền Băng Linh, diện tích 500 m2, 153 m2 xây dựng, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô, cách Mây Lang Thăng 100 m, cách Đà Lạt 9 km, giá 11,7 tỷ đồng. nhà thiện ý, phường 4, diện tích 53m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô, kết cấu, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, gần chợ Nam Thiên, cây xăng, trường học, trụ sở công an, cách chợ Đà Lạt khoảng 1 km, giá 4,6 tỷ đồng. Nhà Phan Chu Trinh, phường 9, diện tích 85m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông bắc, đường xe máy, bãi đậu ô tô cách nhà 8m, kết cấu, nhà cấp 4, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, sân rộng,